rồi chào mọi người nha lâu lắm rồi mình mới uh, có dịp lấy xe ra đi một chuyến uh, cũng cũng không dài lắm nhưng mà với mình là nó cũng dài rồi thì không có cái điều kiện để uh, đi quá xa được thì hôm nay cũng đi công việc thôi chứ không phải là đi chơi đều ờ, thôi tận thì cũng đâu có nhiều ờ, thời gian để đi chơi đâu cho nên cứ ờ, tận dụng chuyến đi công tác à, hơi xa một tí làm một cái tour luôn rồi quay lóc lại cho mọi người xem mình sẽ đi à, Đà Lô Đông Tây ha rồi à, rồi đi qua hầm Thủ Thiêm rồi qua phà Cát Lái rồi đi về phía à, Bà Rịa nghe đúng là đi đi sớm mà cuối cùng ờ, sàn tới sàn lui rồi cứ năm giờ rưỡi rồi ờ, dẫn xe kiểm tra máy quay rồi sáu giờ mới xuất phát bây giờ để coi là 6 ờ, giờ bảy rồi nay có vẻ là một ngày nắng trời trong và mặt trời rất là sáng nha lần gần nhất mình đi xa là cũng đi bằng um, chiếc xe này là, là lúc cái ngày à, cái ngày mà thành phố Hồ Chí Minh ờ, vừa hết lệnh ờ, giãn cách xã hội hôm nay đi lại là à, vô vô mùa Covid mới nữa nói chung ờ, nước mình như vậy là may mắn lắm á vừa ờ, vừa may mắn mà cái gì đó nó nó tâm linh á là à, mình không có làm cái gì nó nó phải để bị nhận một cái hậu quả to tát hết nhưng mà không có chủ quan được Nên quán xá hàng hàng quán đồ cũng ờ, bớt bớt rồi năm nay là cái năm mà cái ngành ờ, dịch vụ khó khăn cửa hầm rồi chỗ này xe máy mình được đi có 40 uh, à, km giờ thôi nha mấy bác không phải uh, bên làng ô tô đâu, vô đây nhiều khi mình thấy mấy bác chạy cũng quá trời với lại thực sự mà có nhiều anh em á, chạy xe mình thấy vậy nè nói chung là Ờ, cái thói quen mình không biết sao hay là cái sở thích là mình vô ờ, mình đi sang phân khối lớn rồi mình ờ, gắn bô độ rồi một cái đi vô trong hầm là nẹt bô um sùm luôn cái cái bô zin mà đi vô trong hầm mà nẹt nó còn còn nghe được á tại tại vì nó nó vọng nó eco á rất là tội những cái người người ta đi xe ờ, cùng lúc đó với mình ở trong cái đường hầm có nhiều người người ta quen phân khối lớn không nói những người người ta không không thích đó, hoặc là người ta có ờ, thành kiến với phân khối lớn rồi ta nghe người ta rất là khó chịu cho nên là mình gắn bô mình chơi à, nếu mà nói về à, về quy định á mình gắn bộ độ mình tháo à, tiêu giảm thanh ra là mình đã đã sai rồi cho nên sai thì mình chơi mình cũng à, à kềm kềm chế bóp một chút chứ à, chơi mà biết mà cho nó đã cái cái sở thích cái gu của mình thôi những à, người xung quanh mặc kệ á à, chơi về nó không có bền cứ ờ, nên thấy đi qua hầm là phải nẹt một vài cái nét ờ, đinh tai nhức óc luôn ừ, cũng chả hiểu ờ, nó vui gì lúc đó nữa thì, thì cái này là ừ, ý kiến cá nhân mình thôi còn anh em nào thích chơi thì cứ chơi nó cũng chả có việc gì nhưng mà đều mình mình chơi mình cũng phải để ý đến cái cái sự phiền phức của những người xung quanh mình tôn trọng người ta thì người ta tôn trọng mình thôi chứ không phải mình leo lên chiếc phân khối lớn rồi à, mình có quyền à, không cần xem ai à, xung quanh ra gì hết thì như vậy thì nó không có đúng chiếc phân khối lớn nó là một cái niềm đam mê hoặc là một cái sở thích hoặc là một một cái gu để mà giải trí của một là một số à, người thì thực ra những cái người còn lại á cũng à, không chắc là đâu phải à, người ta không có tiền người ta mua hoặc không có điều kiện chơi đâu nhưng mà cái gu người ta là gu khét ví dụ như là gu đi à, chụp ảnh gu đi phượt bằng xe đạp gu đi phượt bằng những chiếc xe mà nó cổ cổ á không phải là đâu phải là người ta không có điều kiện ta chơi đâu nhưng mà tại cái đó là cái sở thích của người ta à, mình thích cái gì cũng được mình chơi cái gì cũng được đừng phạm pháp là được nhưng mà ờ, không phạm pháp nhưng mà cũng đừng có phiền phiền toái những cái người xung quanh quá à, nó là cái lịch sự tối thiểu à, nên là à, mình thì mình thấy nó như vậy đó còn à, anh em à, chơi mà không có để ý đến ai hết á, thì mình chơi không có bền mình đâu có sống mình mình được đâu đó cho nên là cái thời gian qua có à, có nhiều nhiều vlog đó, uh, ờ, cũng nói lại cái tình hình là căng thẳng hơn đối với lại uh, xe phân khối lớn phân khối nhỏ mà có những cái uh, Ờ, những cái hoạt động mà nó gây ảnh hưởng cộng đồng á ra mình thấy là rất là rất là tiếc cho cho cho cái giới mà chơi xe á à, tại vì à, làm ảnh hưởng rất là nhiều có nhiều anh chị em bên mấy cái à, mấy cái diễn đàn khác hoặc là những cái câu bộ khác á người ta chơi điềm đạm lắm mình thấy người ta chơi điềm đạm lắm thậm chí người ta còn đi bozin nữa điềm đạm lắm đi xe cũng theo hàng theo lối theo quy củ đàng hoàng ha họ đi ờ, họ đi chơi ờ, họ đi khám phá ừ, hoặc là đơn giản là họ đi thư giãn thôi và thật sự là cái cách người ta giải trí người ta thư giãn nó không có phiền đến ai hết nó chơi như vậy thì ờ, nó mới bền được mình đi ờ, mình đi ờ, đi mình thấy nó đẹp nhiều khi ờ, quên luôn là đang đang tưởng đâu đang ở nước khác á Nói giờ thì thì mình làm lóc chủ yếu là mình quay rồi à, mình mình à, add à, caption vào thôi chứ không có nói Tuy nhiên là uh, cái cách đó thì đúng là nó không có nó không có tương tác nhiều uh, xem nó không nó, nó, nó chán cái dạng cái dạng đó rồi giống như là uh, <laughs> để chỉ để học phù hợp với lại mấy cái ờ, dạng mà kênh mà làm ờ, ca nhạc nữa thật ra không phải là mình không biết tuy nhiên là mình cũng không có phải là quá chú trọng cho cái chuyện làm kênh tại vì à, à, công việc của mình thì nó cũng không có phải là chỉ có có làm những cái chuyện này việc mình à, không không không phải là đi làm kênh youtube à, là chính nên mình làm à, thứ nhất là mình uh, giải trí cái thứ hai đó là thì uh, uh, nói về những cái cảm xúc trong công việc cũng như là trong cuộc sống á, thì uh, đối với mình đó thì uh, trong công việc hàng ngày á hồi xin lỗi nha để xe này qua không nên chạy song song với những cái xe này à, công việc của mình thì mình cũng hay ờ, khi mà nói chuyện với những ờ, đồng sự của mình á mình cũng cũng hay cũng hay ờ, nói về những lúc mà trà du tử hậu rồi cũng hay chia sẻ về những cái quan điểm và cảm xúc nhiều tại vì uh, thực tế mà nói thì mình thấy là uh, mình nên mình nên duy trì những cái cảm xúc uh, tích cực cũng như là uh, thậm chí là mình nên có cảm xúc vì nó uh, cái đó nó nó, nó giúp mình uh, cân bằng lại rất là tốt uh, nó, nó nó giúp mình nó nó một còn một cái cái cái điều gì đó mà mình thấy là nó ờ, nó nó gần như là nó nó giúp mình còn giữ được cái mối quan hệ trong cộng đồng mà rồi mình mình thấy cuộc sống càng ngày nó nó càng ờ, nó nó càng văn minh hơn thì nó cũng chiếm hết cái thời gian của mình trong một ngày dành cho người thân dành cho bạn bè dành cho những cái uh, sở thích ờ, đâm ra rồi ờ, dần những cái cảm xúc ờ, của con người nó cũng bị chai sạn đi cái đó mình thấy là đó là một điều rất là đáng tiếc nếu như cái cuộc sống của mình mà nó suốt ngày chỉ có à, quanh quẩn với lại cái những cái thứ liên quan đến cá nhân á à, không liên quan đến những người khác á thì à, đó là một ừ, sự đáng tiếc đây là khu uh, trò chơi uh, tuyết chỉ có quên quận 2 nè mình ờ, nghĩ là thật là là phí cái thời gian nếu mà đi làm clip mà không có tương tác không nói là tại vì thật ra thì um, văn nói với văn viết nó sẽ khác rất nhiều ờ, văn uh, văn nói thì nó đỏ đầu tiên nó đỏ phải đọc cái thứ hai là nhiều khi viết ờ, cái nội hàm của cái câu đó đưa, đưa ra ờ, mỗi người hiểu một kiểu nữa nói thì nó nó nghe nó sẽ dễ dễ tiếp cận với cái ý ý chính xác của cái câu hơn cái lại ờ, mình truyền tải cảm xúc nó tốt hơn cho nên là mình mình mình thấy là với cái nhu cầu của cái kênh của mình á mà nếu mà cứ duy trì theo cái phương pháp mà tách như vậy á, thì nó nó nó không có phát huy được hết vậy là mình mình chuyển sang uh, uh, cái hình thức là mình giao mình giao tiếp tương à, tương tác uh, như vậy ra nó cũng không phải gì hấp dẫn đâu tại mình biết cái kênh mình nó nó nó, nó rất là chán nó cũng kén người coi à, thật sự với các bạn là là mình mình chơi cũng rất là nhiều xe rồi từ à, classic uh, neck uh, sport rồi uh, à, nét cổ điển rồi sport cổ điển rồi mình mình chơi rất là nhiều nhưng mà từ lúc mình chơi đến giờ thật sự nói mình chưa có chơi một cái hội nào hết không tham gia một cái hội nào hết để mình qua cái ngã tư này đây ha tại vì uh, cái gu gu chơi mình nó, nó rất là khó nó rất là khó nó khó có thể là là nó nó nó, nó ít nó ít người á ít người cùng gu á với lại mình thì mình, à, mình không có điều kiện thời gian nhiều để mà cà phê cà pháo hay là đi đi tour cùng nhóm cho nên là mình mà tham gia rồi nó nó cũng chả có uh, giá trị gì thêm cho nhóm cả nhiều khi nó làm mất vui nữa nhiều khi người ta ta lên tour đi chơi mình đâu có đi được đâu cái nên là uh, mình uh, chơi solo không à không bao giờ chơi uh, uh, chơi hoặc là đi đi đi tour chung với uh, với hội nhóm nào hết nên là cái điều kiện để mình chia sẻ những cái quan điểm sống trong công việc đó thì nó cũng bị hạn chế với cái điều kiện của mình cho nên là hy vọng là cái cách này nó nó sẽ gián tiếp giúp cho mình tương tác với ờ, nhiều anh em chơi ba chơi ờ, chơi xe hơn ờ, nó cũng chả có phải là cái gì ghê gớm hay chân lý gì cả à, ai nghe được thì nghe không nghe được thì, thì thôi thì cũng không cần facebook cũng không cần phải like không cần phải share gì cái kênh mình cả à, cơ bản mình làm kênh này là vì mình mình có nhu cầu chia sẻ cảm xúc còn nếu như mà bạn nào nghe thấy à, học hợp thấy vui tai thì thì nghe đường này mình ít đi lắm nên nhiều khi à, đi lâu không giật mình không biết có đi lộn không mình thì ít khi nào mà mình đi à, xe phân khối lớn à, đi dạo trong thành phố uống cà phê lắm không bao giờ tại vì nó nó không có tiện bằng xe à, tay ga <laughs> xe phân khối lớn mà đề một phát cái chạy có một chút một chút xíu à cái dừng tắt máy Ờ, ờ, nó nó nó không nó, nó không có không có giải quyết được cái vấn đề gì cả từ cái ờ, cái cảm giác chạy xe cho đến diện này thậm chí về mặt kỹ thuật nó cũng không có sạc cái bình kịp nữa chạy như vậy cái cái cái, cái bình nó xuống mặc dù nhiều người thắc mắc là Ủa, sao có chạy mà sao có chạy mà sao nó bình nó không vào thực ra cái bình à, bình zin của chính hãng mấy xe phân khối lớn đó, nó cái dung tích bình nó nhỏ lắm nó không nó không lớn à, một nó chỉ có thể đáp ứng được trong điều kiện bình thường à, đề được khoảng chừng bốn năm cái à, chất lượng à nên mà mỗi lần đề là nó nó sụp áp nhiều rồi mà mình chạy trong à, mình chạy trong thành phố thì không chạy được lâu không chạy được ga lớn cho nên nó là nó cái dòng nạp vào trong trong bình nó không không có cao nên là, là, là từ từ cái cái bình nó phải sụp nên là mình phải ừ, phải canh bình <coughs> giờ đến phải các lái rồi biết kịp chuyến phà không hay là đi xuống dưới đó đợi chai nước ngay chỗ đó mà. anh em nào mà ôm cua cả gói là đi liền á đường bên này thì có nhiều nhiều ờ, nhiều vlog ờ, nói nó có đoạn ờ, có mấy anh đứng đứng chốt mình thì mình cứ chạy à, trong giới hạn cho phép thôi có việc gì đâu phải lăn tăng đường bên đây đẹp nhìn vẫn còn cái gì đó nó rất là à, yên bình bữa có có ờ, mấy anh em nào ờ, gửi ờ, gửi email mình á chắc là mấy anh em mới mới chơi hoặc là đang tìm hiểu á chứ còn cái này thì mình mình không nói cho những anh em mà chơi xe biết chơi xe lâu rồi ha thì cái này nó nó cũng rất là rất là bình thường thôi hồi đó mình mình mới chơi mình cũng <laughs> đi tìm tìm hiểu ờ, dữ lắm đó là cái cái chợ chợ lực nè cái chợ lực nè à, cái chợ lực cổ thì thường á, xe phân khối lớn á, người ta hay gắn trợ lực cổ à, rồi à, hoặc là trợ lực ở dưới chẵn ba hoặc là trợ lực sườn thì à, có nhiều anh tưởng đâu á, là nghe từ trợ lực á có nghĩa là gắn vô một cái mình bẻ cái cổ xe nó nhẹ cổ xe nó sẽ nhẹ hơn giống như mình mình chơi mấy món gì mà nó có hỗ trợ trợ lực thì nó sẽ nhẹ vậy đó thực ra nó không không phải không phải là như vậy gắn cái này vô nó làm cho cái cổ xe nó nặng hơn chứ không phải nhẹ thôi không phải nhẹ hơn nha à, mục đích của cái trợ lực cổ á là để nó giữ ổn định của cái tay lái của mình nó không có bị à, đảo khi mình chạy tốc độ cao nếu mà mọi người mà có có để ý những chiếc xe mà chạy à, tốc độ cao hoặc là nó vừa à, nó vừa nhấc cái bánh trước lên tí xíu á ờ, rồi nó lại hạ xuống nó chạm đất vì một cái cú thóc ga nào đó đó thì cái tay lái nó thường có cái xu hướng là nó đảo nó đảo nó chỉnh choạng liền thì cái trợ lực cổ nó có tác dụng trong những cái lúc đó những cái tình huống đó nghĩa là nó sẽ cố định cái không phải là cố định cố định là té liền nó giữ cho cái cái tay lái của mình nó giống như là nó có thêm một hai cái cái tay lên cái ghi đông phụ với mình vậy đó nó kèm cái cái ta cái cái cái ghi đông lại đó mục đích cái à, cái cái ờ, trợ lực của nó là như vậy gắn ở đâu thì nó cũng mục đích như vậy thôi gắn ở ờ, bên hông sườn hay là gắn ờ, ở dưới chẳng ba thì nó cũng đều có có tác dụng là nó giữ giữ ổn định cái cái cái cái ghi đông của mình không bị đảo ha thì có người thì người ta thích gắn ở cổ có người gắn ở chẳng ba người gắn ở sườn uh, ờ, nó là nó nó nó tùy vô uh, cái uh, cái uh, yêu cầu kỹ thuật hoặc là thậm chí là cái cơ bản có bạn thích gắn sườn thì nó đẹp thì cái trợ lực cổ mà gắn sườn trợ lực sườn thì nó nó dài hơn trợ lực cổ thì với mình á riêng cá nhân mình á khi mà mình gắn những cái phụ kiện lên xe đó thì cái ưu tiên một của mình đó là nó tăng thêm cái tính an toàn và cái độ ổn định của xe rồi mới đến cái chuyện là đẹp hay không đẹp à, như cái dòng Scrambler mình đang đi á thì à, nó có nhiều vị trí gắn lắm à, à, mình thấy có nhiều anh em gắn à, gắn à, ở chẳng ba bởi vì à, không gắn ở cái cổ được mà lý do là không gắn ở cổ được á, là là do nhiều anh em chơi cái phụ kiện uh, resume đưa cái đồng hồ về ở giữa đó uh, thích cho nó đẹp đưa đồng hồ về giữa cho nó đẹp cho nên đã đưa về đây rồi thì không lắp được cái cái trợ lực cổ nữa thì đó là đó là cái cái cái sở thích của mình thôi sở, sở thích của những bạn đó chơi bình thường thôi ưu tiên đẹp à, còn đối với mình thì cái trợ lực cổ đó là một cái phụ kiện nó nó giúp mình an toàn hơn khi chơi phần khối lớn ha cho nên đó là đối với mình à, ưu tiên một là an toàn trước à, bởi vì sao mình gắn ở, ở cổ là bởi vì á à, mình gắn ừ, mình sẽ chỉnh được mình mình chỉnh uh, tùy tùy cái tình huống tùy cái cái đoạn đường mình đi nó nó có dễ làm cái tay lái của mình nó đảo không hoặc là uh, mình chạy cỡ nào ở đoạn đường nào ở tốc độ nào thì thường những cái xe phân khối lớn thì nó có trợ lực cổ điện á thì nó tự động anh chạy ra tốc độ cao thì nó cái trợ lực cổ nó sẽ cứng hơn chạy tốc độ thấp thì nó sẽ nhẹ ra thì mình thì mình không thích cái trợ lực điện bởi vì ờ, nó tự động hết à mình không có can thiệp gì được hết á mà cái gì mà tự động quá thì nó cũng phiền lắm rủi ờ, ờ, nó nó có nó có hoạt động không mình không biết nữa cho nên là mình mình thích xài trợ cơ khí hơn mình à, mình kiểm soát được nó tốt hơn dĩ nhiên là vừa chạy vừa thao tác ờ, nhưng mà nó cũng không có quá phức tạp ví dụ như mình nói đoạn đường này mình chạy chậm trong đô thị mình chạy chậm đi thì mình sẽ mình sẽ chỉnh cái nắp này xuống mức ừ, nhẹ nhất khi mà vô cái ừ, đoạn nào mà mình chạy nhanh á mình sẽ tăng lên nó rất là cơ động rất là linh động nó nó nó nó thuận tay mình nữa cho nên nó tiện lắm còn nếu như mình gắn trợ lực cơ khí mà mình gắn ở ờ, dưới chẳng ba mình lúc chạy mình đâu có chỉnh được đâu phải chỉnh ngay từ đầu luôn hoặc là dừng xe lại xuống chỉnh thì rất là phiền cho nên là với mình đó là cái tính tiện dụng uh, an toàn tiện dụng rồi mới đến cái nó đẹp à, thì mình mình giải thích cho cho uh, có có hai cái bạn gửi mail như vậy nhưng mà tại mình mình lu bu quá mình cũng quên trả lời nhưng mà mình nghĩ là chắc à, các bạn là cũng cũng cũng đang tìm hiểu để để theo đuổi cái ờ, sở thích ờ, chạy xe cho nên là mới tìm chứ thường thì ờ, anh em chơi xe thì ai cũng biết cái vụ này hết á cho nên nên nó cũng không phải là vấn đề phức tạp đâu nhưng mà trợ lực thì trợ lực cổ đặc biệt là những cái món mà nó nó mang về tính an toàn á thì mình nên sử dụng những cái phụ kiện thương hiệu tốt uy tín để mình ờ, mình đảm bảo cho cái cái cái khả năng vận hành của nó trong những cái điều kiện mà, uh, lâu dài và nó nó khắc nghiệt uh, ờ, rồi mình cũng phải bảo trì nó thường xuyên để cho nó đảm bảo khả năng vận hành nó tốt ở đây đẹp quá chắc đây là một cái dự án gì nữa đây rồi đoạn này là cho chạy có 50 thôi nha các bác mình thì à, à mình thì à, mô tô phân khối lớn thì mình mình mình thích à, mình thích từ nhỏ kìa xe gì cũng chạy ờ, qua rồi cũng trải nghiệm rồi à, nhưng mà sau này mình ờ, mình quay lại với cái dòng à, ờ, nét cổ điển thì mình chọn cái con Scrambler tại vì khi mình đi mấy chiếc khác á à, rồi thì mình nhận ờ, thấy một cái điều đó là đúng là nó cho những cái sự ờ, cảm giác phấn khích nó nó dữ dằn hơn tuy nhiên đó là mình không có mình không có ờ, hưởng thụ được hết cái công suất mà nó mang lại được đối với điều kiện đường xá của Việt Nam ha à, cái nhất đó là nước người ta mấy mấy bạn thấy người ta còn quy định à, tốc độ tối thiểu à, chứ không phải như mình chỉ có uh, tốc độ tối đa không đối với cao tốc nó có quy định tốc độ tối thiểu cho nên vừa chạy vừa kiểm soát cái, mấy cái đó nó mệt quá với lại cái điều kiện đường xá và cái tình trạng giao thông của đường xá mình á nó nó khá là nhiều rủi ro trên đường mình à, mình không phải là dân đua chuyên nghiệp gì hết á nên là uh, kỹ năng chạy xe này cũng có hạn thôi cho nên là cái khả năng xử lý của mình nó sẽ không như những uh, uh, anh chị khác nên là mình chọn cái dòng nó phù hợp còn đối với mình nha à, ví dụ như mình chơi một cái con xe mà các khả năng cái khả năng của nó có thể đem lại chừng 7 7 8 phần thôi một chiếc xe mà nó đem lại một cái một một cái sự ờ, phấn khích mà ví dụ chia làm làm 10 cấp độ đi mà nếu một cái con xe khác nó chỉ có tầm 7, ờ, 8 hoặc là 6, 7 cũng được nhưng mà ờ, với cái điều kiện của môi trường mà xung quanh để mình chơi nó đó thì mình chơi được hết 6, 7 phần đó của nó luôn thì nó vẫn thích hơn là mình đầu tư một cái chiếc xe nó có thể đáp ứng được 10 phần nhu nhu nhu cầu nhưng mà ờ, ba uh, bốn phần kia thì nó không có phải uh, thường xuyên hoặc là cũng không có làm được ở điều kiện kia thì gần như mình mình mình không bao giờ có cái cái, cái dịp để mà thử được những cái cái khả năng đó của nó cho nên là rất rất là phí nên là mình quay lại cái cái dòng này nó nó vừa nó vừa phải nó không quá nhanh nó không quá nhanh nó không quá mạnh nó vừa đủ nó vừa đủ cho điều kiện đường xá thành à, thành à, thành thị à, nông thôn đường xấu một chút đường đường tốt không nói là đường xấu một chút nó vẫn ban được đó thì thì ờ, cái cách mình mình chọn xe và tại sao mình mình mình đi cái dòng này là như vậy tại mình ờ, mình cũng đâu có chạy nhanh đâu mình đâu có <laughs> chạy 299 được đâu cho nên là à, mình đi những chiếc xe có khả năng chạy 299 là rất là phí đến giờ thì mình thấy là chiếc chiếc xe này nó nó nó nó đáp ứng những cái nhu cầu mà à, phải nói là thường xuyên và phù hợp với điều kiện đường xá mà mình hay chạy cho nên là mình mình mình rất là thích cái con này nó nó không có cái gì quá trơn á nó nó ở cái mức là trung bình khá con này à, đi với mình cũng nhiều tour à, xa lắm rồi dĩ nhiên là cũng chơi solo thôi mình thì à, mình có mấy lần mấy mấy bạn comment cũng vui tại mình hay có cái gu đi xa đi xa mới đi phân khối lớn mà đâu có điều kiện thời gian đâu thì à, hồi hồi trước dịch á mình còn chạy lên Đà Lạt uống cà phê đi về kiếm chuyện đi đi <laughs> lên uống ly cà phê ăn ổ bánh mì không đi về nay trời trong ghê ghê luôn cho nên là cái chiếc này nó nó nó không quá hung tợn nó không có nó nó cứ làm sao ta nó nó cứ vừa đủ đủ á thích ghê nó cũng không phải là chiếc chậm đâu chưa bao giờ xài hết, à, thấy hết ga của nó được á cứ lên ga là nó lên à lên nữa nó lên nữa à rồi mình ra đến quốc lộ 51 rồi